cái cái hùng này là hùng đạn nè xem hùng này là hùng đạn nè coi nhìn coi đã làm gì với xem à. Trời trời Ô cái người là tôi tắm đó tôi tắm đó nè. Đây bây giờ nè, bây giờ nè. Đây nè. Đó, bây giờ bắn chim bắn chim nè. Cho tôi kích lựu đó. Bắn chim. đậu xanh chán quá Không biết làm gì hết trơn á đó Ồ Coi coi like Ồ Có mèo chứ không phong có like nè Mời mèo Shimmy vô ơi Ồ Ơ à, Alo Anh nhờ Cái Cái gì vậy xem Ủa, tự nhiên mà người ta chơi Free Fire xong yên bảo cái gì là cái gì Alo trời, trời, Ý tôi giờ? hỏi là cái giọng của bà bị cái gì vậy Tự nhiên sao hôm nay bà không nói chuyện bình thường đi mà bà tự nhiên bà nói cái chuyện dẹo dẹo dẹo đó vậy Ủa mà ông nói gì vậy? Đây là giọng của tôi mà Tôi bình thường mà ông Cái... nói gì vậy? À, <laughs> cái bà này muốn cho anh tôi chứ gì À hôm nay bà muốn gọi là chơi thử thách giọng gọi là dẹo gì Được Nếu mà bà nói như vậy rồi thì để tôi coi coi là tôi với bà ai dẹo hơn nè Trời dạ. Trời má Bà muốn chơi bây giờ cưng nghĩ là cưng dẹo bằng chị không ừ. Ờ, bây giờ chị dạo bằng em không? Bây giờ chị có dám solo Free Fire với em không? Bây giờ à, em mà... À, muốn chơi cái Free Fire đúng không? Ờ, bây giờ chị mà chơi thắng Free Fire em sẽ tặng chị 100 kim cương chịu không? Rồi luôn, chơi luôn, thích thì chiều luôn Rồi xong vô, rồi vô chơi tự chiến luôn nè à, Vô Chị bấm sẵn sàng giùm đi chị ơi à không biết mới chơi nhà vô bắt đầu rồi rồi ok thích thì chơi đúng không vô chơi luôn rồi trời vô tìm nói hủ nè trời ơi chị ơi ủa sao chị không có chị kinh vậy trời ơi chị không có mặc đồ gì trên chị trời ơi em nó có skin sao em khoan anh ra ổng lại đặt cái con pet ra xe mi nè alo <laughs> Ừ. <laughs> trời đặt cô bé là Simi cho nó dễ hơn à rồi ok luôn bây giờ bạn gọi là chấm giúp tôi cái chỗ nào nhảy đi trời má trời này ờ, ô <gasps> tôi có xe nè cai ơi ô, oh, ê, ê, má má má đừng đua xe má đừng đua xe giùm con nha má trời à tức là chị khơi em đúng không nhìn nè đó, cưng nhìn nè cưng nhìn cái trống của chị nè à, mờ bay năm trời đẹp ơi Ồ má ờ, ơi Nó có đồ Lút luôn Cầm Trời luôn Đó cầm súng luôn Trời ơi là chị muốn ờ, đi đâu đây, đi kiếm người nè Bây giờ ờ, chị à, á, là chị chơi cái này á Là chị đang cho cưng á Là kiểu giống như là tập chơi Cho chân cưng gọi là bắn với boss một thời gian nữa không Ủa có cái xe gì xịn vậy Ồ ừ, có cái xe gì xịn xịn xịn xịn Trời ơi xe gì xịn má ơi xe gì xịn à. xịn xịn Đâu để tôi lái coi eo à, Trời con lại má con lại má ơi đừng có lấy ủa sao vậy à này để con lấy à. rồi lên đi lên lên ủa sao xịn vậy từ này chơi xịn nó mấy ờ, cá ghê chưa ồ trời ủa ông ông có skin ừ, xe ừ, luôn ừ, hả ừ. cái xe cái skin này là skin xe của Ronaldo á ồ xịn ơi trời người người người người người người ơi người trời người cưng ơi người Chết ờ. chết chết chết chết chết chết chết chết để tôi hạ để tôi hạ để tôi hạ cho Trời Chặt ơi, luôn Rồi hết chặt luôn Ốc cậu dành tôi cho bằng đường Chết rồi hết đạn rồi sao đó mấy bạn trời tại tại vì mấy bạn biết sao không bữa giờ mình đang gọi là tập kéo tâm á cho nên là mình bắn phải gọi là à, hơi lỗi xíu nhưng mà mình cũng đang cố gắng mấy bạn không cảm ngang ngồi lút đầu trời đất ơi ông vô đây ông ông, ông chiếm hết sờ bót này mà có cái, cái giáp hai chưa? nè lụm cái giáp hai đây giúp tôi cái má đây, chưa chưa có. Rồi, trời ơi, nhìn xịn quá trời luôn. Ok. Ê, chắc cha, tính ra là tôi nãy giờ tôi đi vòng vòng tôi không lo đi kiếm đạn má ơi. <laughs> giờ súng thì cũng đâu có đạn đâu. Trời ơi, do ông hết trơn á. Ôi, cái gì bà cũng đổ lỗi cho tôi á, thiệt tình luôn á, tôi bực quá à. Ui, bà, bà, bà, bà, cầm, bà, cầm, bà, bà, bà nhìn cây sọc gân của tôi nè đâu Gì coi coi <gasps> trời ơi nó đẹp dữ à

Ủa sao cây là xanh kỳ vậy? Sao không cho em kêu vậy? Trời kỳ quá trời luôn á Người ta là con gái yếu đuối này mà không chịu cho nhiều người ta dĩ trơn á Lên, lên xe Nhưng mà ông phải nhờ tôi, tôi không chịu Trời ơi, ơi Ông phải cho tôi kêu thằng này Ông phải hết đạn rồi Hết đạn thì bây giờ ông phải cho tôi luyện tập chứ đúng không bây giờ tôi không có nào hết đạn hết trơn rồi đi lên đi lên đi lên tôi mất hết súng rồi cay ơi ai xem xem xem cái cái cái giữ cái này nè cái cái hùng này là hùng đạn nè xem hùng này là hùng đạn nè cay nhìn cay đã làm gì với xem nè thì xuống đi má ông ông ác vậy cái hùng này là hùng đạn nè ờ ừ, hùng đạn á hùng đạn gì không có hả này anh có tự tin đồng ý đây anh có tin rồi này tin rồi à. mình đâu mà tin ông tôi đá luôn rồi nè máu nè máu nè đó máu nè trời ơi anh chưa cân tin rồi chỉ cân à, tin rồi hả rồi chết cha hết đạn nữa rồi đậu xanh á xanh xanh ghê ô cái người này tôi tập đó nè tôi tập đó nè ra bây giờ nào bây giờ nào ra nè bây giờ nào máu dạ. nè đó lút hết ui rồi ba lô ba ôi máu trời ơi là trời trời ơi xịn dữ à lan lan lan lan mình cảm giác như cay cay cay đang gọi là dạy nút gọi là chơi free fire mọi người tôi sự là mình không biết chơi này luôn mọi người kiểu nó khó quá à trời ơi kêu ở tôi ban đầu tôi cũng có biết chơi đâu nhưng mà tôi á là hãy gọi là kiểu tập chơi để tập bắn hay cho mấy bạn fan còn coi trời ơi ai như bà Khéo là bảo tôi chơi nút rồi Ok giận luôn Không chơi đâu ê, ê, ê, ê, ê, Ủa đây là xe hả? Thách hồn mát tôi tưởng nó là người Trời Ồ, trời xe xịn vậy Xe em đây chảnh lắm Xe em đây xịn chảnh lắm Ồ đi lốt đi lốt đạn đi lốt đạn đi lốt đạn tôi đi lốt đạn này ờ, ờ, tôi không biết cái đạn nào với cái đạn nào luôn cay cái là nhiều đạn quá trời luôn á không sao đâu xem bây giờ sim không cầm súng bắn thì cũng được nó cay sẽ bảo vệ sim ờ em đi mốt nhưng mà tôi mà mạnh lên đó tôi sẽ bắn ông chết luôn á sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá trời ơi sợ quá trời luôn mấy mẹ ơi Ok, được rồi, để coi Mấy gọi là tháng sau tôi nhất sẽ trở thành Pro Free Fire trong coi Rồi, à. mấy hang chào sẽ là Pro Free Fire luôn đâu có người Chết chết chết chết chết Ủa hết đạo muốn tiêu rồi để cho tôi đấm nó ca nè Tuấn để... ca nè Để nè. cho tôi đấm này đi lướt đi Ôi ôi ôi ôi ôi Mình thích cây súng này các bạn ơi Mình thích cây súng này Đấy đúng rồi Ông không cho tôi đấm nó gì hết trơn á Mày nhìn cái súng của tôi nè Đó ghê không ghê không Cái súng này Ồ xinh dạ Ồ thính đúng không đúng rồi trời bây chị sẽ đi cướp thính cho cưng coi nè tại dù chị không biết là cái thính đó bị lấy chưa Ui Lút này Ok à, à ra thính này bị lút rồi Đi bài Trời đất ơi Tưởng gì Ồ tôi có cái cây gì nè cây Ồ Ồ cái súng bờ gờ quá vậy Cái súng nó nhìn bờ gờ á Ok cây sẽ chở siêu <laughs> Trời ơi, chợ người yêu gì mà tông vô cây á Bây giờ cây sẽ chở cho em đi vượt à. nha Em ơi đi trốn với anh mà đây đó nơi có biển là đối xanh Chị ô tô à, chở à, tôi tôi tôi tôi tôi thích tôi thích gọi là một người đàn ông mạnh mẽ chở tôi chứ một cái con gọi là cờ gì ta một cái con bánh bèo chở ui có thằng bắn sim rồi bắn sim bắn sim nè cho tôi kết liệu đó bắn sim nè không <laughs> cho tôi kết liệu đó gì chơi á phải chưa cái ừ, tôi đâu hết chặt à, tính là tôi bắn boss à? luôn má trời bắn boss thì cũng không có gì khó lắm trời đậu xanh móng kêu rồi do cay á chạy tính ngay là ôi ôi ôi có người nè có người có người nha cẩn thận nha ok tâm ủa xong giết rồi ra rồi nó còn chơi kịp thấy gì trâu luôn á ờ chơi cái người ta chơi là người ta hãy giết người nha ờ, trời <laughs> không có một kêu nào luôn vậy bạn không có một kêu nào luôn hả tôi nãy chưa cướp hết của tôi rồi chứ còn gì nữa bà chơi cái bà chơi gà gì trời ơi ông gà ông chém một giật chém, chém không à ê, ê, bỏ cái bỏ cái katana ra nhà giết chết rồi á chém không giờ nhóm chửi tôi bà chơi ủa cưng chơi gà tôi bị chịu thiệt tiền ê xin bay xin bay ơi cái băng màu đỏ này là là là là là, là đồ á <laughs> hết bị dậu rồi trời ơi người ta người ta mua một lần người ta mua hai lần là alo ủa cái xe của mình đâu trời Ok, rồi let's go. À, có Ui ui bay bay nè. Ui có thằng này, có thằng này, có thằng ở trước mặt này, có thằng nữa. Ở à, à, à. ờ, cái đậu xanh xe bị kẹt rồi. Ủa kẹt rồi hả? Thôi đi bộ luôn. Kẹt luôn. Để xem xử đó. Mày chết rồi con. Đậu xanh kẹt đây rồi, đậu xanh. Đi một bạn duy nhất. Trời ơi vui gì tới đó má ơi. Trời ơi giết một bạn mà vui gì Tết. Nãy chị cũng cưới rồi, tôi không có gì để chơi luôn ấy. Rồi à, cướp ông cướp rồi à, rồi ông cướp vậy không? tôi đã giết được cái mạng đó rồi tôi đã nóc được cái mạng đó là mạng nó của tôi rồi rồi ờ, ôi ôi phía trên phía trên nó ngồi bo nó ngồi bo không được rồi không được rồi nó ngồi bo rồi ôi là còn ôi sao luôn sao luôn, để tôi xử đó ra bà để cho tôi giết đi miễn sao là hai đứa mình top một là được rồi đấy one shot ok rồi, ôi bây giờ là còn 18 người sống rồi nè, bây giờ ông ông ông vừa thắng top 1 rồi cũng hơi ghê á. Trời ơi, bây giờ tôi mà tên tôi top 1 rồi sao? <laughs> Cây ông Ôi mấy ông hôm nay tôi buồn quá à. Hôm nay Caron bắt nạt mình các bác ơi Caron cho mình kêu gì cho Ôi bác này nào cưng Ôi cưng nay rủ chị vô nói chuyện chịu dẹo Giờ cưng nói chuyện ờ. <laughs> à... Tính ra là đây mình cho ra là một chọc dạo một con cay còn dạo hơn mình nữa Trời đất ơi tôi sợ luôn á Đôi lúc đôi lúc đôi lúc đôi lúc cưới nhau về không biết đứa nào mặc đầm cưới luôn á các bạn ơi Hết sọt he À mốt mà cay với sim cưới nhau á Cay mặc đầm sim mặc quần kìa thế là cái cài luôn á okay. bà nói vậy mà bà coi được á trời ồ oh, vô vô vô vô chưa còn 15 lăm mạng thôi còn 15 kêu thôi còn 15 kêu thôi còn nhiêu người nữa còn 15 mà, người mà tôi vẫn không chấp nhận được ông đặt con bé này là simi ra trời đất ơi trời cái đặt là simi là bởi vì cái cái cái mang một cái tình yêu là ờ, cứ là sâu đắm với nó cái mới đặt là cp với à, đó là cay nhỏ xíu à đúng rồi ờ ờ thank you ơi để xem giết đó cay <laughs> trời ơi trời ơi tôi tôi tôi đánh cay các bạn ơi trời ơi trong này ui nhiều thằng chạy vô gì? đang chạy bò rồi quá trời luôn boss chạy quá trời luôn thôi để xem để xem, xem để xem dùng cái xem nè Để xem chém Trời cái tay của bà xài được cái gì đâu trời Để tôi, để tôi, để tôi À cái gì hết rồi chưa Headshot à. Ờ, cái áo của muốn chịu thương mình với Cái gì vậy cái phải làm như vậy Trời chim bắn vàng chết rồi bà đặt rồi tí chim chết rồi Ui chết cha mình còn hai viên đạn rồi mọi người ơi Oh my god Dùng tay cay dùng tay đấm À không, mình sẽ lút đồ, mình sẽ lút đồ bên dưới đây nè Còn ba người thôi, còn ba người thôi nha chim Ok đây xin lấy một thằng rồi Để xin chém nó để có chém trời ơi Chết cha hai thằng ở đây đừng cài cứu xin Trời ơi Bà làm màu làm chi vậy à, Nó bắn tôi Bà làm màu làm chi vậy Đây nó kìa nó kìa nó kìa Đấy nó kìa nó kìa nó kìa Đấy nó kìa nó kìa Ây da ây da ây Oh my god. 29 kêu. <laughs> Đúng hai kêu rồi á. <laughs> này thì dám nói chuyện dẻo với tôi hả? À? <laughs> ờ, chào thật ra là bữa bắn bà có học tập thêm được chút nào chưa dạ ông mới bây giờ tôi học tập viết trơn nó giận rồi mốt ông mời tôi không chơi đâu đâu có ông đậu sao mình cho simi bắn bót để simi luyện tay mà giờ simi nói vậy với mình á thôi được rồi ok nếu mà bà nói vậy thì thôi tôi cũng không chơi lại nữa thôi ok có lẽ là video của mình sẽ phải kết thúc tại đây thôi mà nếu mà bạn nào yêu thích video này thì đừng quên lại lại cho channel của mình một nút like share và subscribe còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại trong những video tiếp theo bye bye